Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Tuổi Tý có chút rắc rối trong vận trình tình cảm, vì thế hãy giữ sự bình tĩnh để tránh mối quan hệ thêm căng thẳng. Đối với người độc thân, con giáp này nên cố gắng tập trung trong việc trao chuốt lại hình ảnh của bản thân thay vì quá xa đà vào việc tạo ra tình huống làm quen một cách xế sẩm nhé đường công danh sự nghiệp không nhiều biến động, bản mệnh cũng có thể bố trí công việc nhà hợp lý nên không có cảm giác mệt mỏi, tốn thời gian đâu nhé.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 Kiếp tài xoay chiếu, vận trình tài lộc, bản mệnh dù mới có nguồn thu cũng phải cẩn thận nếu không tiền vừa vào túi đã đi ra. Đây cũng là lúc con giáp này nên dần dần thắt chặt việc chi tiêu của mình. Người tuổi sửu còn nhắc nhở bản mệnh đi đâu làm gì cũng cần phải cẩn thận, chú ý đề phòng làm rơi hay để quên đồ bản mệnh không có được một ngày như ý, công việc trong thời gian tới sẽ rất bận rộn, khiến cho con giáp này vội vàng và có thể mắc sai lầm.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 Các cặp đôi tình cảm quá xa cách càng trở nên nồng nàn thắm thiết hơn, bản mệnh và nửa kia có thể sẽ đi đến những quyết định quan trọng, tiến tới mối quan hệ bền chặt hơn. Thiên quan xuất hiện cho thấy có những kẻ xấu bụng đang tìm cách để chia rẽ tình cảm của người tuổi dần. Đừng để cho tiểu nhân được nước lấn tới, hãy dùng hành động để chứng minh sự bền chặt giữa cả hai đường tài lộc có phần xa sút con giáp này sẽ cần phải chú ý một chút nếu như muốn mình có được tiền bạc cầm tay thay vì việc chi tiêu quá đà nhé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 trong ngày mão thìn tương hại, tuổi mão đừng quá căng thẳng mà tự gây hại cho mình. Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng như ý mình, dù con giáp này còn độc thân nhưng không có nghĩa cuộc sống không có niềm vui. Đừng để những lời thúc giục, bàn ra tán vào của mọi người làm cho mình thấy áp lực. Với những người có ác ý thì cách tốt nhất là tránh xa họ, lờ đi những lời xúc xỉm của đối phương. Dù sao thì họ cũng chẳng sống thay được cho bản mệnh.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 có những sự việc bất như ý nhưng cũng là cơ hội để bản mệnh nhận ra sai sót của mình ở đâu và sửa sai. Điều quan trọng là luôn học cách suy nghĩ tích cực về mọi việc.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 Con giáp này thể hiện năng lực vượt trội của bản thân, rất có thể người tuổi ngọ có cơ may trở thành điểm sáng trong tập thể. Bản mệnh là người tràn đầy năng lượng, có thể giúp đỡ người khác khi cần, nhưng cũng có thể dễ dàng tập trung và đốc thúc mọi thành viên hành động vì một mục tiêu chung. Đường tài lộc của bản mệnh có thể không để như ý nên sẽ cần cố gắng thắt chặt lên kế hoạch cho việc chi tiêu một cách hợp lý hơn. Đừng nghĩ rằng vì là kỳ nghỉ lễ mà cứ vung tay không suy nghĩ đâu. Con giáp này chỉ nên mua sắm những món đồ cần thiết, đủ dùng là được rồi, chứ nên hoang phí. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi gặp phải kiếp tài, những khó khăn về tài chính lập tức xuất hiện. Có lẽ con giáp này đang chi tiêu không được hợp lý cho lắm. Bản mệnh cần tránh xa chuyện cờ bạc đỏ đen. Đừng để những lời khích tướng hay để cho lòng tham của mình thúc đẩy bản thân vào trò chơi chỉ có mất chứ chẳng có được này thuộc khí vượng cũng là dấu hiệu cho thấy con giáp này có thể gặp một vài vấn đề về sức khỏe, nhất là việc ăn uống nhiều thịt, ít rau rất khó khăn cho việc tiêu hóa. Bên cạnh đó, người tuổi mùi cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi giúp đầu óc thư giãn ngay giữa lúc quay cuồng với lo toan này là điều cần thiết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 lục hợp quý nhân xuất hiện, ngày mới cột người tuổi dậu là những tin vui tới tấp báo về, đường tình duyên vượng sắc, con giáp này dễ dàng tìm được niềm vui cho mình giữa người thân và bè bạn. Thổ dưỡng kim, tình cảm gia đình vẫn hài hòa, thậm chí còn có phần tăng nhiệt. Vợ chồng có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhờ thế mà tình cảm cũng được hâm nóng. Người độc thân dù đôi chút tuổi thân khi đi đâu cũng có người hỏi chuyện cưới xin, nhưng bản mệnh tin tưởng rằng sắp tới mình sẽ gặp được nhân duyên. Niềm vui hân hoan sẽ khiến tuổi dậu dễ thu hút ánh nhìn của đối phương hơn đó. Về phương diện tài lộc của con giáp này, trong ngày hôm nay khá dồi dào và bản mệnh có thể cảm thấy có được điều gì đó thoải mái cho một năm có khá nhiều thành công. Với những người kinh doanh thì đây là thời điểm thuận lợi thoải mái, nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui chuỗi ngày thu về lợi nhuận lớn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Ngày tuất thìn tương dung, tuổi tuất cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn hơn với con trẻ. Hôm nay mới là ngày đầu năm, đừng để tình cảm gia đình bị giãn nứt bởi những chuyện không đáng. Hãy chia sẻ tâm sự cùng những người thân trong nhà nếu chưa tìm được cách giải quyết vấn đề. Đừng vội trách mắng mà phản tác dụng. Vận trình tài lộc không được xuân sẻ cho lắm, bản mệnh tiền bạc cầm tay nhưng cũng không hề dễ dàng, hiểm họa tiểu nhân luôn rình rập và người tuổi tuất sẽ phải tập trung lo toan nếu như không muốn bị cướp mất cơ hội tốt. Con giáp này hoàn toàn có thể nhận thấy cơ hội tiền bạc rất tốt.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 Tuổi hợi có nhiều tài lộc về tay, mới đầu năm đã có lộc, đúng là con giáp may mắn mà. Thiên tài sẽ giúp con giáp này đạt được những điều tưởng chừng không thể, như trúng thưởng, trúng số chẳng hạn. Nếu bản mệnh làm kinh doanh buôn bán thì hôm nay cũng là buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ao ao. Năng lực của con giáp này được đánh giá vượt trội, nhờ thế mà tài lộc cũng lý tưởng.